vừa gió cho em hong tóc vừa nắng cho hồng má em mưa cho buồn dâng khóe mắt nhớ thương cứ mãi vơi đầy đêm thu trầm tan hư ảo ngân vừa ông một cõi chân ai nhắm mắt cả chuỗi ý niệm tan trong mây gió phiêu bồng thật khẽ thật khẽ hạ quát thu về buông lời buông lời dịu dàng giọt thu lời ru trong đêm thôn thương chất chiêu gom những nụ đời hạ qua thu về thật khẽ dịu dàng giọt thu buông lời thật khẽ thật khẽ hạ qua thu về đêm thu trầm tan hư ảo tan trong mây with vừa gió cho em hồng tóc vừa nắng cho hồng má em mưa cho buồn dâng khóe mắt nhớ thương cứ mãi với đây đêm thu trầm tan hư ảo, ngân vọng một cõi trần ai trong mây gió phiêu bồng thật khẽ thật khẽ hạ quất thu về buông lời buông lời dịu dàng giọt thu lời ru trong đêm thôn thức chặt chiêu gom những nụ đời hạ qua thu về thật khẽ dịu dàng giọt thu buông lời thật khẽ thật khẽ hạ qua thu về đêm thu trầm tan hư ảo tan trong mây